Một phần của việc học về đo lường là so sánh mọi thứ theo chiều dài. Một cách để giúp trẻ là dùng một số thanh gỗ có chiều dài khác nhau. Bạn có thể hỏi trẻ cái nào dài nhất và cái nào ngắn nhất. Sau đó, trẻ có thể xếp chúng theo thứ tự từ ngắn nhất đến dài nhất. Bạn có thể trộn các thanh gỗ và sau đó yêu cầu trẻ đặt chúng vào thứ tự, từ dài nhất đến ngắn nhất. Bạn cũng có thể làm điều này với các sợi dây, bút chì hoặc những thứ khác có độ dài khác nhau. So sánh độ dài không chỉ giúp trẻ học về đo lường mà còn phát triển tư duy logic